Vingroup, Novaland, Himlam, Hương Thịnh, BKMX, Sun Group hay Bitexco. Trước hết, các chủ đầu tư có sẵn quỹ đất để xây nhà ở xã hội. Việc phát triển quỹ đất nhà ở thương mại hiện đang rất khó khăn, thủ tục kéo dài, chi phí tiền sử dụng đất tăng cao. Trong khi đó, quỹ đất nhà ở xã hội thì lại đang có sẵn. Nếu chủ đầu tư muốn phát triển thì sẽ được tạo nhiều điều kiện để được giao triển khai, lại không phải lo ngại về tiền sử dụng đất cao do các dự án nhà ở xã hội được miễn hoàn toàn. Một số chủ đầu tư cũng muốn trực tiếp xây dựng quỹ đất nhà ở xã hội 20% trong lòng các khu đô thị của mình để đảm bảo gìn giữ chất lượng sống và tối ưu hạ tầng sẵn có của khu đô thị. Bên cạnh đó, xây dựng nhà ở xã hội được miễn tiền thuê đất, chi phí chủ đầu tư bỏ ra để xây dựng thấp hơn, tổng chi phí bán hàng và marketing cũng giảm 3 đến 5 lần so với dự án thương mại bình thường. Cùng với đó, nhờ giá bán hợp lý, đáp ứng đúng nhu cầu thực của người dân, nên việc bán hàng sẽ rất thuận lợi bất chấp thị trường, bất chấp chu kỳ bất động sản. Do đó, chủ đầu tư sẽ được tiếp máu từ cả nguồn vốn tín dụng ngân hàng lẫn tiền mua nhà theo tiến độ từ khách hàng. Hơn thế nữa, việc cam kết thực hiện hàng trăm ngàn căn nhà ở xã hội thể hiện trách nhiệm với xã hội của các chủ đầu tư, với những người yếu thế hơn trong xã hội, góp sức thiết thực trong quá trình an sinh. Việc làm tốt đẹp này sẽ được nhiều cơ quan truyền thông, báo đài quan tâm, tạo nên hiệu ứng PR marketing rất hiệu quả tới cả khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước.